Chào buổi sáng tất cả các em. Các em ơi, hiện tại chị đã có mặt ở đây rồi và chúng ta sẽ đến với buổi thứ hai của chiến dịch dạy sớm học văn. Bạn nào vào học cùng với chị nào, cho chị thấy cánh tay nào. Ừ, rồi ok, xin chào các em. Rất chi là đúng giờ đúng không? <laughs> được không, được không? Rồi, ở đây những bạn mà hôm qua tham gia cùng với chị các em đã được nhận hết tài liệu chưa? Các em đã nhắn tin về fanpage để nhận tài liệu chưa nào? Ừ, bởi vì là hôm qua ấy, nick của các chị bị chặn hết, không gửi được đường link cho các bạn Thế nên đành phải bắt các bạn là thêm một cái bước nữa Đó là nhắn tin về cho fanpage thì mới gửi được tài liệu cho các em Được không? Ừ, ở đây đã có các bạn nhận được tài liệu buổi hôm qua chưa? À rồi, rất đông đảo các bạn vào Ôi số lượng các bạn tăng đều đều luôn này <laughs> Cố gắng lên nhá. Chị thấy Nguyễn chị thấy Huyền Trang, Gia Hân, ok. Thu Trang này, Ánh Kim này, Thùy Dung này, Mẫn Mẫn. Ừ. Rồi, rất là tốt. Xin chào các bạn. Được không? <laughs> Lấy sách vở ra học cùng với chị nhá. À em nhận được rồi à. Ok, Minh Ngọc này, đó Thì thì chị nghĩ rằng là sau khi mà chúng mình chăm chỉ tham gia cả ba buổi của chiến dịch này Các bạn sẽ có được một cái bộ phương pháp là mở bài và kết bài siêu đầy đủ luôn Được không? Nhá, ok chưa? Và đó cũng chính là những cái tài liệu mà được trích ra từ phần tài liệu về phương pháp dành cho các bạn trong khóa học Văn VIP được không? Để chúng mình hiểu được là nếu như mà tham gia khóa học thì sẽ có những cái kiến thức và sẽ có những cái tài liệu bám sát với cách làm của các bạn như thế nào Tất nhiên phần xây dựng công thức để các bạn có thể hình dung ra được Thì mục đích là để giúp cho các em dễ dàng trong quá trình áp dụng Chứ nếu như mà chị chỉ nói là dẫn dắt từ đề tài không Thì rất khó để các bạn có thể nhớ được và hiểu cách viết đúng không? Thế nên có sự ra đời của các công thức Tuy nhiên là đấy không phải là cách viết duy nhất các bạn giúp chị hiểu phần này nhá Đấy không phải là cách viết duy, duy nhất Thế nên đừng bạn nào nghĩ rằng là Ở đây chị bắt các bạn phải áp dụng công thức y hệt như là khi chúng mình học toán Hay là học lý hay là học hóa Không, công thức ở đây được xây dựng Là để các bạn hình dung ra được cách viết Và từ việc hiểu được bản chất như vậy rồi Em hoàn toàn có thể triển khai Và phát triển theo giọng văn của riêng em Được không nào? Rồi ok, thế nên rằng nhá, thế nên rằng đối với những cái công thức viết văn thì các bạn nên linh hoạt sử dụng Chứ không phải nhất định là chúng ta phải thay áp dụng từng câu từng chữ y hệt như vậy, được không? Ừ, ok nhá Rồi, rất là tốt, xin chào Nguyễn Thị Như, rồi xin chào Minh Nguyễn <laughs> Đó, đúng rồi, chính xác gọi bạn bè của mình vào học đi này Để xem xem là đứa nào Đã hứa là dậy sớm cùng với nhau mà bây giờ không thấy mặt mũi đâu là hỏng rồi Đúng không? Ừ, chị thấy Nguyễn Khanh rồi này, chị thấy Yến Nhi, chị thấy Ngọc Hà Ok, thế thì các em ơi, buổi ngày hôm qua chúng mình đã học về mở bài rồi đúng không? Chúng mình đã nắm được thứ nhất là cấu trúc của mở bài Bao gồm là dẫn dắt và nêu vấn đề Đúng chưa? Chúng ta đã biết được cách viết mở bài dẫn dắt từ một số những cái hướng Ví dụ như đề tài, phong cách sáng tác này, nhận định này, đúng không? Ok chưa? Thế thì hôm nay chúng mình sẽ đến với phần thứ hai, đó chính là phần kết bài. Đây, nếu như có thể ví mở bài là giống như việc chúng ta hé mở và dần dần mở ra cánh cửa đưa người đọc đến với bài văn của chúng mình thì phần kết bài lại chính là việc mà chúng mình dần dần dần dần khép lại cánh cửa đó đúng không ok chưa hôm nay chúng ta sẽ đến với cách viết kết bài nhá phương pháp viết kết bài Đấy chưa nào? Chúng ta sẽ đến với phương pháp viết kết bài. Thế thì ở đây, ở đây chúng ta có một cái câu thần chú như thế này nhá, là chúng ta sẽ cố gắng làm sao viết mở bài và kết bài có sự tương ứng đầu cuối tương ứng nhá. Mục tiêu của chúng ta là đầu cuối tương ứng Ok chưa? Các em có hiểu đầu cuối tương ứng là như thế nào đâu? À, có có hiểu như thế nào không? Thứ nhất, nó phải tương ứng về mặt dung lượng. Đấy chưa? Mở bài dài thì kết bài cũng cố gắng là phải dài tương đương Mở bài ngắn thì kết bài cũng cố gắng là ngắn tương đương Chứ đừng để tình trạng là đầu voi đuôi chuột Nhớ chưa? Mở bài rất dài, kết bài hai câu đó, mở bài rất là dài, rất là hoa mỹ kết bài một câu. Đó, như thế là không được rồi, đúng không? Như vậy là kiểu như là chúng ta đóng phập một phát cái cánh cửa lại ấy, Mà chẳng cho người đọc có thể dần dần dần dần bước ra khỏi bài viết của chúng mình được Đúng không nào? Ok chưa? Chị đã nói rồi đấy Mở bài là việc chúng mình mở ra Hé mở ra cánh cửa đó Thế em mở chậm chậm chậm chậm như thế nào Thì bây giờ kết bài chúng ta cũng dần dần khép lại Chậm chậm chậm chậm như thế Thì nó mới tạo được cái cảm giác Để làm sao nhở? À một cái cảm xúc nó vô cùng trọn vẹn cho bài viết của mình Chứ nếu như mà em mở ra dần dần dần dần Thế nhưng mà đóng lại là em kiểu như là đuổi khán giả ra Đó đuổi người đọc ra Thôi thôi thôi xong rồi xong rồi xong rồi Để tôi đóng cửa lại Đấy như vậy thì nó lại khiến cho bài viết của chúng chúng ta kết thúc rất là đột ngột và nó không trọn vẹn đúng không ok chưa mặc dù yêu cầu về mặt kiến thức thì cũng vẫn đúng đấy thế nhưng mà thế nhưng mà chúng ta học là để làm sao để trau chuốt cho bài viết của mình thế nên nhá yêu cầu đầu tiên với cái mục đích là đầu cuối tương ứng thì hãy giúp chị hiểu được là rằng là gì là mở bài dài kết bài cũng cố gắng là dài tương đương hay là mở bài ngắn thì kết bài cũng cố gắng là ngắn tương đương được không tương đương thôi tất nhiên là không thể tuyệt đối là mở bài 10 dòng kết bài cũng chính xác 10 dòng như thế thì rất khó nhưng ý là nó tương đương với nhau nhá để làm sao sao để tránh cái tình trạng đầu voi đuôi chuột hoặc là ngược lại nhá được không nào ok chưa các bạn hình dung ra không đấy nhá đầu tiên là đầu cuối tương ứng về mặt dung lượng và cái thứ hai là đầu cuối tương ứng về mặt nội dung Đấy chưa? Đầu cuối tương ứng về mặt nội dung Thế thì về mặt nội dung như thế nào là đầu cuối tương ứng? Đó là khi mà mở tại đâu ta kết tại đó được không? Mở tại đâu, ta kết tại đó Giống như việc ta mở cánh cửa ra như thế nào Thì bây giờ ta cũng sẽ đóng cái cánh cửa đấy lại tương tự như vậy Nhá, được không? Ok chưa? Thế thì từ cái việc mà từ cái mục đích đặt ra, từ cái mục tiêu đặt ra là đầu cuối tương ứng Thì chúng ta hiểu được cái tác dụng được không nào? Cái mục tiêu, cái mục đích của mở bài, cái chức năng chính của kết bài Chị xin lỗi, cái chức năng chính của kết bài ở đây là gì? Là để kết lại tất cả những cái vấn đề mà ta đã nêu ở trên Đúng không? Ok chưa? Là để kết lại tất cả các cái vấn đề mà chúng ta đã nêu ở trên. Cùng với đó để tạo được những cái dư âm dư âm đẹp này, những cái dư âm nhẹ nhàng mềm mại cho bài viết của mình, ta có thể có thêm phần liên hệ mở rộng đúng không? Có thêm phần mở rộng ở trong bài viết, ở trong chính phần kết bài, được không nào? Thế nên với cái mục tiêu là để đầu cuối tương ứng về mặt nội dung với cả mở bài, đúng không? Nhá, đầu cuối tương ứng về mặt nội dung giữa kết bài và mở bài Thế thì nhắc lại một chút xíu này Mở bài của chúng ta có cấu trúc như thế nào? Mở bài của chúng ta có cấu trúc là À, dẫn dắt Sau đó thì nêu vấn đề, đúng không? Đó Đấy, ok chưa? Nhá, dẫn dắt và nêu vấn đề dần dần hé mở ra cái vấn đề như vậy Thế thì kết bài cũng tương ứng chúng ta đến với phần đầu tiên Đó chính là cấu trúc của kết bài được không nào? Thế thì tương ứng với cả mở bài nhá Kết bài cũng sẽ có một cái cấu trúc như thế này Đi, kiểu như là chúng ta mở như thế nào thì bây giờ chúng ta đóng lại như vậy Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu từ việc là tổng kết lại vấn đề Ok chưa? Tức nghĩa là tương ứng với cái phần này của mở bài này Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ đi mở rộng để tạo dư âm nhẹ nhàng và ấn tượng cho bài viết của mình. Đây, kiểu như là mở rộng thì cái phần mở rộng này nó sẽ tương ứng với nội dung của phần dẫn dắt. Đấy, ok chưa? Thì các bạn đã thấy cái sự tương ứng của nó chưa? Chúng ta dần dần dần dần hé mở ở phần mở bài như thế nào? Thì bây giờ ở phần kết bài ta sẽ dần dần dần dần khép lại như thế. Ta dẫn dắt sau đó nêu vấn đề ở phần mở bài. Thì trong phần kết bài ta cũng sẽ tổng kết lại vấn đề sau đó ta mở rộng. Được không? Ok chưa? Nhá, được chưa nào, được chưa nào? Cái này nó hoàn toàn là chỉ cần em nắm được một phần thôi Và sau khi hiểu được bản chất thì chúng ta viết được rất dễ dàng đấy Được chưa, được chưa? Ok chưa? Ôi, rất là nhanh chóng, đã có gần 100 bạn vào học cùng với chị rồi này được không, được không? Hãy nhớ điểm danh ở với phần bình luận nhá Ôi 100 bạn vào học rồi này Giúp chị các loại màn hình của phần này nhá Được không nào? Ok chưa? Rất rất đông đảo các bạn đang vào học cùng với chị Hãy cố gắng lên, được không nào? Hãy cố gắng lên nhá Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ học cách viết từng cái yếu tố này một Được chưa? Hai nhỏ, cách viết Nhưng mà trước tiên các em đã hiểu được phần cấu trúc này chưa? Các em đã hiểu được phần cấu trúc này chưa? Có cần chị phải hướng dẫn lại không? Có cần chị cần có cần chị phải giải thích lại không? Ok chưa nào? Ừ, các em đã hiểu được phần này chưa? Các bạn đã hiểu được phần này chưa nào? Được không? Ok chưa nhở? Ok chưa các em? <laughs> Được không nào? Ok chưa? Rồi, rất là tốt Phản hồi cho chị biết nhá Ừ, phản hồi cho chị biết Để xem xem là chúng mình đã nắm được chưa nào À, rồi Cái này chị không thể mở chia sẻ được nhá Bởi vì sao? Bởi vì đây là trong nhóm kín Thế nên chúng mình sẽ không chia sẻ công khai được đâu Ok chưa nào? Chúng ta đang học như thế nào thì hãy cố gắng ghi chép lại như vậy Bởi vì là đến 8 rưỡi thì chị sẽ xóa phần phát trực tiếp này Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Ừ, rồi, rất là tốt Hiểu rồi đúng không? Thì bây giờ chúng mình đi vào học từng phần một nhá đây, chúng mình sẽ đến với cách viết đầu tiên là học cách viết về phần tổng kết lại vấn đề. Được chưa nào? A nhỏ là khi mà chúng mình tổng kết lại vấn đề thì chúng ta sẽ viết như thế nào? Ok chưa? Cái phần này, đây nhá, chị phân tích về cấu trúc của phần kết bài này Thì cấu trúc của phần kết bài, nếu như trong phần mở bài, phần nêu vấn đề là quan trọng nhất đúng không? Cái này là quan trọng nhất Thế thì trong phần kết bài, phần tổng kết lại vấn đề là phần quan trọng nhất Được chưa nào? Nhá, quan trọng nhất Và ta sẽ xuất phát từ đâu? Ta sẽ xuất phát từ vấn đề được nêu trong đề bài Nhớ chưa? Ta sẽ xuất phát từ vấn đề được nêu trong đề bài Chứ ta không thể tự bịa ra cái phần này được Chúng ta không thể tự nghĩ ra cái vấn đề được Mà chúng ta phải xuất phát từ vấn đề xác định được từ trong đề bài Ok chưa? Còn cái phần mở rộng này là cái phần không bắt buộc thế nhưng mà nên có Nhá, được không? Nên có để chúng ta tạo được một cái dư âm hay hơn cho bài viết của mình Tạo được một cái cái kết nó nhẹ nhàng và có sự lắng động trong lòng bạn đọc. Nhớ chưa? Chứ nếu ta chỉ tổng kết vấn đề không thì thực ra như vậy kết bài cũng đã ổn rồi. Thế nhưng mà nó giống như việc là chúng ta đóng phập một phát cái cánh cửa của mình lại và không có một chút gì nhắn nhủ đến với cả bạn đọc cả. Được chưa? Ok chưa? Nhá, thế nên có thêm cái phần mở rộng này Phần mở rộng là phần không bắt buộc Thế nhưng nên có Được không? Thế nhưng nên có Và chúng ta sẽ học viết từng cái phần này một nhá Cái phần mở rộng này thì nó sẽ tương ứng với cả cái hướng dẫn dắt mà ta đã dẫn dắt từ trong mở bài Một lát nữa đến phần này chị sẽ hướng dẫn kỹ các bạn được chưa, được chưa? Ok chưa? Đấy, các em hình dung ra không? Học phương pháp là chúng ta sẽ đi học từng bước một và học viết từng cái câu một. Biết được phần nào là quan trọng nhất, phần nào là phần nên có thôi để chúng ta linh hoạt trong quá trình điều khiển thời gian. Ví dụ như là trong lúc chúng ta viết nhá, chúng ta thấy sắp hết thời gian rồi thì bắt buộc ta phải lựa chọn xem là viết cái nào trước để đảm bảo là bài viết của mình phải hoàn thiện trước đã được không? Ok chưa? Đấy, chứ không để xảy ra cái tình trạng là gì? Sắp hết giờ, nhưng mà cứ đâm đầu đi mở rộng mà chưa tổng kết lại vấn đề thì khi đó bài viết của chúng ta cũng vẫn chưa trọn vẹn đâu. Đúng không? Ok chưa? Đấy là lựa chọn của những người thông minh và những người hiểu được bản chất. Đó là gì? Khi sắp hết giờ rồi thì cái việc của tôi cần phải làm là tôi cần phải tổng kết lại vấn đề đã thì bài viết của tôi mới trọn vẹn được. Sau đó nếu còn thời gian thì sẽ tiếp tục mở rộng. Còn không thì phải đặt cái này lên hàng đầu. Nhớ chưa? Ok chưa? Nhá. Rồi, thế thì đầu tiên chúng ta học về phần tổng kết lại vấn đề được không nào? Nhá, chúng ta học về phần tổng kết lại vấn đề. Đây, với phần tổng kết lại vấn đề thì các bạn chú ý cho chị này, các bạn chú ý cho chị nhá. Ok chưa? Các bạn chú ý cho chị phần này. Tổng kết lại vấn đề chúng ta sẽ có một cái câu mà chị gọi là cái câu ờ, cái cấu trúc câu thần chú luôn. Được không? Cái cấu trúc câu thần chú ở đây công thức đi, công thức luôn. Đó chính là bằng Trước đó các em cũng có thể dùng từ tóm lại hoặc là từ như vậy nhá, được không? Hoặc là cái đó không bắt buộc. Đây, viết chị bổ sung vào đây luôn cho nó rõ ràng nhá. Tóm lại này, hoặc là như vậy. Ok chưa? Bằng cộng với cả những cái đặc sắc nghệ thuật Được không? Phải tên tác giả Được chưa nào? Cộng với cả đã tái hiện hoặc đã khắc họa Thành công Cộng với cả vấn đề nghị luận Được chưa? Ok chưa? Được chưa? Được chưa? Ô sao thế? Các bạn bị lag á? Có xem được không các em ơi? Chúng mình có <laughs> xem được không nào? Đã ổn hơn chưa? Ổn hơn chưa? Nhiều bạn vào xem quá đây mà Cứ nghĩ rằng là buổi sáng thì mạng sẽ ổn định hơn Nhưng mà không các em ạ Một khi mà đã có sự đổ bộ của tất cả các bạn 2K7 Thì không có mạng nào chịu được hết <laughs> Được không nào? Ok chưa? Nhưng mà các em hiểu phần này không nhở? Đã xem được ổn hơn chưa? Ừ, chị thấy một số bạn có phản hồi là hơi lag Ừ, nhưng mà nhưng mà vẫn có những bạn xem được bình thường ấy thì chứng tỏ là uh, do mạng của chúng mình rồi đúng không ok chưa <laughs> chị không thể theo một bạn được chúng ta đã thống nhất là chúng ta sẽ học vào cái khung giờ là gì là chúng ta sẽ học vào khung giờ 5 giờ 30 nhá và tất cả ba buổi chúng ta đều sẽ học như vậy Ừ, được rồi, đúng không? Ok chưa? Thế thì áp dụng công thức này với một đề bài cụ thể đi Ví dụ với đề bài Ví dụ với đề bài là gì nhở à cảm nhận của em về như hôm qua chúng ta làm một đề bài là cảm nhận về nhân vật Vũ Nương đi, được không? Nhân vật Vũ Nương. Rất gần với các bạn luôn. Đó, vẫn đề bài đó nhá. Trong chuyện người con gái Nam xương của Nguyễn Dữ, vẫn đề bài đó thì bây giờ chúng ta áp dụng cái công thức này, bước sang phần kết bài phát chúng ta sẽ viết luôn. Như vậy Đúng không? Bằng đặc sắc nghệ thuật của chuyện người con gái Nam Dương như thế nào và đặc biệt là trong việc tác giả khắc họa nhân vật Vũ Nương như thế nào nhỉ? À, bằng việc khéo léo sử dụng yếu tố kỳ ảo, đúng không? Kết hợp với nghệ thuật Xây dựng nhân vật Quá Ngôn ngữ trần thuật Hành động À đây, lời nói Và hành động Đúng chưa? Đó chính là những cái đặc sắc nghệ thuật. Đúng không nào? Đó chính là những cái đặc sắc nghệ thuật Nên nhớ đặc sắc nghệ thuật này là cái đặc sắc nghệ thuật mà khi tác giả sử dụng để nêu bật được vấn đề nghị luận trong tác phẩm của mình Chứ không phải là đặc sắc nghệ thuật của toàn bộ tác phẩm nhá các bạn nhá Được không? Chứ không phải toàn bộ đặc sắc nghệ thuật của toàn bộ tác phẩm Mà ở đây là đặc sắc nghệ thuật là những cái yếu tố rất là tiêu biểu để giúp cho tác giả có thể làm nổi bật được cái vấn đề nghị luận mà ta đang tập trung ở đây Ở đây vấn đề nghị luận là nhân vật Vũ Nương đúng không? Thì thì chúng ta thấy là để làm nổi bật được hình tượng nhân vật Vũ Nương trong chuyện Người con gái Nam Sương, tác giả Nguyễn Dữ đã vận dụng một cách rất là linh hoạt các cái yếu tố kỳ ảo này, đặc biệt là trong nghệ thuật xây dựng nhân vật. Khi ông vừa ca ngợi trực tiếp nhá, ông lại vừa xây dựng những lời thoại hết sức độc đáo cho Vũ Nương, rồi ông lại vừa nhắc đến vẻ đẹp của nàng thông qua lời thoại của các nhân vật khác, rồi cả những cái hành động của Vũ Nương nữa. Đúng chưa? Ok chưa? Nhá. Thế thì bằng những cái đặc sắc nghệ thuật đó phải tác giả Nguyễn Dữ Đây, đến đây rồi đây Được không nào? Tên tác giả nhá Tác giả Nguyễn Dữ Đã tái hiện, đã khắc họa thành công Nhân vật Vũ Nương Được chưa? Gạch ngang Người con gái, người phụ nữ Xinh đẹp Được không nào? Xinh đẹp này Gì nữa nhở? Xinh đẹp có phẩm chất Nhưng Phải chịu số phận bi kịch Ok chưa? Đấy, xong cái câu tổng kết nhá Xong câu tổng kết lại vấn đề Các bạn hình dung ra không? Nhớ các bạn hình dung ra không nào Chỉ cần áp dụng cái công thức này vào thôi Là chúng ta đã có thể viết được cái câu tổng kết lại vấn đề cho tất cả các đề bài rồi Nhớ Trước tiên để mà áp dụng được công thức này Thì các bạn cần phải nắm được cái đặc sắc nghệ thuật của tác giả Khi mà khắc họa về vấn đề nghị luận đó trong tác phẩm Được không? Ok chưa? Và thứ hai là phải xác định đúng vấn đề nghị luận từ trong đề bài. Chứ cái này chúng ta không bịa ra được. Đề bài hỏi cái gì thì ta phải tổng kết lại về cái đấy. Nhớ chưa? Đề bài hỏi về nhân vật Vũ Nương thì bây giờ ta tổng kết lại về nhân vật Vũ Nương. Được không? Được không nào? Ok chưa? Và các bạn có thấy là nhá Trong khi chúng mình viết mở bài chúng mình nêu ra là gì? Là Nguyễn Dữ đã khắc họa rất thành công về nhân vật Vũ Nương Một người phụ nữ đẹp người đẹp nét nhưng phải chịu số phận bất hạnh Thì đến đây ta tổng kết lại luôn Đó là gì? Là chân dung của nhân vật ấy hiện lên được như vậy Là nhờ tác giả sử dụng rất khéo léo những yếu tố kỳ ảo kết hợp với nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc Được không nào? Ok chưa? Nhá, thì đấy là câu tổng kết. Tương tự với những đề bài khác em cũng có thể áp dụng đúng cái công thức này. Và chỉ cần như thế này thôi là kết bài của các em đã được điểm rồi đấy. Nhá, chỉ cần như thế này thôi là kết bài của các bạn đã được điểm rồi, là đã ok rồi Được không nào? Thế nhưng mà tất nhiên chúng ta đang trau chuốt cho bài viết của mình Thì chúng ta sẽ cần phải có thêm phần mở rộng Để tạo được những cái dư âm thật là tốt, thật là hay Và tạo được cái sự tương ứng với mở bài của mình Bây giờ chúng mình bước sang phần B nhá Là cái phần mà các bạn chờ đợi từ nãy đến giờ đúng không? Là phần mở rộng Ok chưa nào? Thì cái phần mở rộng này nó sẽ tương ứng với những cái hướng dẫn dắt trong mở bài. Như hôm qua chị nói, hướng dẫn dắt trong mở bài có những hướng nào? Chúng ta có thể đi từ đề tài này. Được chưa? Chúng ta có thể đi từ cái gì? Đi từ phong cách sáng tác này. Chúng ta có thể đi từ cái gì nhỉ? Đi từ nhận định hoặc là đi từ đoạn thơ tương ứng này. Ok chưa? ba cái cách điển hình hoặc là cách thứ tư là chúng ta đi từ cảm xúc cá nhân thôi Và những phần này các bạn đã nhận được tài liệu thì đã có công thức đầy đủ rồi đấy Đã có công thức và ví dụ áp dụng để các bạn hiểu được cách áp dụng công thức rồi đấy Hôm qua đã có đầy đủ hết rồi Thế thì hôm nay chúng ta cũng sẽ có thể mở rộng ở trong phần kết bài với những hướng y hệt như thế này luôn Chúng ta có thể mở rộng từ đề tài được không? Ok chưa? Chúng ta mở rộng về phong cách Phong cách sáng tác của tác giả Được không? Chúng ta cũng có thể mở rộng về nhận định Dùng nhận định để kết lại cho bài viết của mình Rồi chúng ta cũng có thể mở rộng bằng cách nào? Bằng chính cảm xúc cá nhân của mình Được chưa? Ok chưa? nhớ bằng chính cảm xúc cá nhân Đó, được không nào? À bên trên tại sao chị lại bảo là chỉ cần viết như thế này các em đã được điểm Bởi vì trong tất cả các đáp án của tất cả các đề bài nghị luận văn học Thì cái yêu cầu đầu tiên đó chính là bài văn đảm bảo cấu trúc 3 phần mở bài kết bài Đúng không? À, mở, phần, mở bài thân bài kết bài Trong đó mở bài nêu được vấn đề Thân bài triển khai được vấn đề thành các luận điểm và kết bài tổng kết lại vấn đề. Thế thì có phải như thế này là kết bài của các em đã tổng kết lại vấn đề được rồi không? Thế thì tổng kết được rồi, theo đúng yêu cầu của đáp án rồi thì chắc chắn chúng mình có điểm nhá. Được không nào? Tất cả những điều chị nói với các bạn là đều có căn cứ và dựa trên việc xây dựng đáp án ba em điểm chứ không phải là <laughs> việc mà chị tự suy ra. Nhớ chưa? Thế nên chị mong là các bạn hiểu được bản chất như vậy. Chứ chúng ta sẽ không mãi chạy theo những cái uh, kết bài hoa mỹ hay những cái mở bài hoa mỹ mà không hiểu được bản chất nhá. Tất nhiên hay thì sẽ rất dễ hấp dẫn các bạn. Thế nhưng các bạn rất dễ chạy theo những cái đó mà không hiểu được bản chất dẫn đến bài viết của chúng mình mặc dù là trau chuốt rất nhiều nhưng điểm lại không cao. Được không? Ok chưa? Thế thì bây giờ đến với phần mở rộng như thế này Sau khi chúng ta đã tổng kết lại vấn đề rồi nhá Thì chúng ta sẽ mở rộng Được chưa? Đầu tiên đi từ cách là mở rộng về đề tài đi Đây bước sang bên này Bước sang một trang mới Mở rộng từ đề tài Mở rộng về đề tài Thế thì các em ơi Có một cái chìa khóa để cho chúng mình có thể viết tốt được phần mở rộng này Đó chính là trong phần dẫn dắt ở mở bài ta khẳng định như thế nào Thì bây giờ ở phần mở rộng của kết bài ta cũng sẽ khẳng định lại tương tự như vậy Nhá, được không? Có những bạn còn nói với chị là chị ơi Thật ra nhiều khi ý, là em đi thi là em viết kết bài gần như chép lại ở trên mở bài nhưng mà em vẫn có điểm bởi vì là gì vẫn đảm bảo nhá tổng kết lại vấn đề và cái thứ hai là em còn có sự đầu cuối tương ứng với cả mở bài nữa cơ mở bài em mở tại đâu thì kết bài em kết tại đó đó <laughs> được không nhưng mà thì chị chị không khuyến khích các bạn chép lại hoàn toàn trong phần mở bài đâu đấy là chỉ là cái phương án gọi là cái phương án cứu cánh thôi nhớ chứ chắc chắn là như vậy thì sẽ không thể nào đạt được cái số điểm tốt rồi nhớ chưa ok chưa chỉ đảm bảo là đạt điểm thôi chứ chưa thể đạt điểm đạt được số điểm tốt thế thì bây giờ chúng mình mở rộng từ đề tài như thế nào Tức nghĩa là sau khi em đã tổng kết lại vấn đề rồi Chúng ta có thể áp dụng một cái công thức như sau À, nhưng mà trước khi hướng dẫn các bạn công thức này để các em hiểu được bản chất, thế thì trở lại với cả cái cái cái cái cái ờ, cái, cái hướng dẫn dắt nhá, cái hướng dẫn dắt từ trong mở bài đi. Nếu như mở bài ta đi từ đề tài, đây chị mở rộng sang đây nhá. Mở bài ta đi từ đề tài thì ta sẽ đi như thế nào? Đầu tiên là có phải hôm qua chị bảo các bạn là chúng ta nêu tên đề tài này. Đúng không? Nêu tên đề tài Sau đó thì khẳng định cái sự phổ biến của nó Đúng chưa? Rằng là đây là một đề tài rất là phổ biến và quen thuộc Sau đó là gì? Sau đó là tác giả Và tác phẩm Đúng không? Tác giả mà ta định viết ý là một cây bút rất là tiêu biểu viết về đề tài này và một tác phẩm tiêu biểu cho cái uh, đề tài đó trong sự nghiệp sáng tác của tác giả chính là tác phẩm ta đi phân tích. Sau đó chúng ta dẫn dắt đến vấn đề nghị luận đúng không? Thì đó chính là cái hướng dẫn dắt mở bài đi từ đề tài. Ok chưa? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ đi ngược lại. Chúng ta đã tổng kết lại được vấn đề nghị luận trong phần công thức trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khẳng định này, được không nào? Cái hướng đi trước nhá. Đây chị ghi ra đây, hướng đi trước. Hướng đi. Chị viết xuống dưới này nhá. Bạn nào mà chưa ghi cái chữ công thức thì kem ghi chữ hướng đi trước cho chị Hướng đi Đây, được chưa? Hướng đi của chúng ta sẽ như thế nào? Đầu tiên, ta sẽ khẳng định tác giả và tác phẩm nhá khẳng định tác giả và tác phẩm là một minh chứng tiêu biểu cho ngòi bút của tác giả khi viết về đề tài này được không ok chưa nhá là một minh chứng tiêu biểu cho việc mà tác giả viết về đề tài được không cho việc tác giả viết về đề tài Đó, các em có thấy là đang đi ngược lại không? Đây nhá, tổng cái vấn đề xong rồi, chúng ta sẽ đến với cái phần này. Sau đó, xong cái phần này xong, đây này, đây chúng ta đang đến với cái bước thứ này rồi đây. Ok chưa? Nếu như bên này là mở bài thì đây chính là kết bài, đây chính là hướng đi của kết bài này nhá. Và cuối cùng, và cuối cùng chúng ta sẽ đến với cái việc là gì? Là chính bởi vì nhờ có tác giả và tác phẩm này, thế nên thành công, thế nên đề tài này mới trở thành một đề tài rất là thành công. và có một cái vai trò, một cái vị trí nhất định trong nền văn học, đúng không nào? Nhá, thành công trong nền văn học. Đó, ok chưa? Các bạn hiểu được hướng đi chưa? Đấy, nó sẽ ngược lại với cả kết, nó sẽ ngược lại với cả mở bài Và chị coi đây là một cái hướng đi và một cái cách viết chuẩn chỉnh nhất luôn Đầu cuối tương ứng hoàn toàn với mở bài luôn, không chạch đi đâu được luôn Ok chưa? Và trong đối với cả những cái cách khác nhiều nếu như mà kết mở rộng tại phong cách này Mở rộng bằng nhận định hay mở rộng bằng cảm xúc cá nhân chúng ta cũng tương tự như vậy nhá Được không? Cụ thể chị sẽ hướng dẫn các bạn qua phần tài liệu của buổi hôm nay Còn hôm nay các bạn phải tập trung để chúng mình nắm được cái cách chúng ta sẽ tổng kết lại bằng đề tài Nhớ chưa? Mở rộng bằng đề tài trong phần kết bài nhá Phải hiểu được phần này thì khi chúng mình đọc tài liệu chúng mình mới hiểu được cái hay cái tốt của phần tài liệu mà chị gửi đến các em Nhớ chưa? Chứ chúng ta chỉ tham gia điểm danh và bằng cách là từ đó chúng ta sẽ được nhận tài liệu Mà không lắng nghe mà không hiểu ý Là tài liệu cũng chỉ giống như những cái mở bài mẫu và những cái công thức viết mở bài kết bài khác mà các em thấy gọi là trôi nổi tràn lan đầy ở trên mạng xã hội luôn Được không? nhớ những cái khác biệt ở đây là gì? Cái khác biệt ở đây là khi chúng mình hiểu được bản chất rồi Thì đấy chỉ là một cái tham khảo thôi Và từ đó em có thể phát triển được thêm rất nhiều những cái hướng khác Rất nhiều những cách diễn đạt khác của em Ok chưa? Các bạn hình dung ra không nào? Nhá, được không, được không? Đó, thế thì bây giờ từ cái hướng đi như thế này xây dựng công thức cùng với chị xây dựng công thức cùng với chị nhớ là phải luôn luôn phải có câu tổng kết như vừa rồi chúng ta viết sau đó này sau đó nhá sau đó chúng ta có thể dùng một câu dẫn dắt nhớ là trước đấy phải có câu tổng kết nhá câu tổng kết chị viết ở đây để các bạn nhớ này câu tổng kết sau khi viết câu tổng kết xong thì chúng ta sẽ có một câu dẫn dắt như thế này đọc những trang thơ hoặc là trang văn ấy Nếu như là bài thơ thì là trang thơ Còn nếu như mà là bài văn thì là trang văn Được không nào? Nếu như mà là thơ thì là trang thơ Còn nếu như là văn xuôi thì là trang văn Nhá, được không nào? Đọc những trang thơ, trang văn ấy Phải ta lại càng thêm chân quý Ok chưa? Một tấm lòng hoặc là một tình cảm hoặc là một tài năng. Hoặc là tình cảm này. Hoặc là tài năng này. Của một cây bút xuất sắc. Viết về đề tài cộng với tên đề tài. Ok chưa? Đây, đây chính là cái bước đầu tiên là ta khẳng định tác giả và tác phẩm đó, được không? Là tiêu biểu cho việc mà tác giả viết về đề tài. Đây, được không? Ta lại càng thêm chân quý tấm lòng hoặc là càng thêm chân quý tình cảm, càng thêm chân quý tài năng của một cây bút xuất sắc viết về đề tài đó. Ok chưa nào? Nhớ thay tên đề tài vào đây nhá. Và chúng ta sẽ kết lại bằng một câu này rất là ngắn gọn thôi. Được không? Nhá. Ok chưa? Đây. Phải góp phần làm nên diện mạo của nền văn học Việt Nam Được không? Phong phú và vô cùng sâu sắc Đó, được chưa? Đây, khẳng định đề tài này rất là thành công trong nền văn học Có một cái vai trò, một cái vị trí rất là quan trọng trong nền văn học Đấy, được chưa nào? Được chưa, được chưa? Ôi, đã lên đến 120 bạn vào xem cùng với chị rồi này Ôi các em ơi, thật sự chăm chỉ luôn ấy và đã có cái sự lan tỏa nhất định đối với chiến dịch dạy sớm học văn này nhá nếu như mà chiến dịch này sau khi kết thúc thì chị vẫn mong là các bạn sẽ giữ được cái tinh thần học tập như thế này được không các em hiểu được vấn đề không nhở các em ơi chúng mình hiểu được vấn đề chưa ok chưa đã hiểu hơn vấn đề chưa nào nào tập trung vào đây nào chúng mình hiểu được hơn vấn đề chưa <laughs> ok không? Đó, thì đây chính là cái công thức để chúng mình có thể viết kết bài nhá Công thức để chúng mình có thể viết được kết bài bằng cách nào? Bằng cách mà kết bài tại vấn đề là đề tài Được chưa? Kết bài bằng đề tài thì chúng ta sẽ viết như vậy Được không nào? nhớ kết bài bằng đề tài thì chúng ta sẽ viết như vậy Ok chưa nào? Đó, đây, thế bây giờ chúng mình áp dụng nhá Vẫn với đề bài này đây chúng ta sẽ viết một cái kết bài hoàn thiện với đề bài này luôn Là cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương trong chuyện người con gái Nam xương. Thế bây giờ sau khi ta viết được câu tổng kết này xong như vậy, bằng việc khéo léo sử dụng yếu tố kỳ ảo kết hợp với nghệ thuật xây dựng nhân vật qua ngôn ngữ trần thuật, lời nói và hành động, tác giả Nguyễn Dữ đã khắc họa thành công nhân vật Vũ Nương, người phụ nữ xinh đẹp, có phẩm chất tốt nhưng phải chịu số phận bi kịch. Được không? Ok chưa? Nhá, đọc những trang văn ấy Ta lại càng thêm chân quý tấm lòng, tài năng hoặc là tầm tư tưởng Của một cây bút viết văn xuôi kỳ tài Được không? Của một cây bút văn xuôi kỳ tài viết về đề tài người phụ nữ Nhá, được không? Tên đề tài của chúng ta là người phụ nữ mà, đề tài người phụ nữ Đúng chưa? Đúng chưa? Ok chưa? Nhá, đọc những trang văn ấy, ta lại càng thêm chân quý tài năng và tầm tư tưởng của một cây bút văn xuôi kỳ tài viết về đề tài người phụ nữ. Được chưa? Góp phần làm nên diện mạo của nền văn học trung đại Việt Nam. Ok chưa? Nhớ góp phần làm nên diện mạo của nền văn học trung đại Việt Nam phong phú và vô cùng sâu sắc. Được chưa? Nhớ, thế là xong phần kết bài đấy. Ok chưa nào? Thế là xong phần kết bài đấy. Thế là từ câu tổng kết cho đến phần mở rộng chúng ta đều có thể áp dụng công thức là ra. Được không? Được không nào? Các bạn hiểu được vấn đề chưa nhở? Chúng mình hiểu được chưa? Đấy, thế thì kết hợp với cả phần mở bài hôm qua chúng ta viết được Thì kết hợp với cả kết bài ngày hôm nay chúng ta viết được Các bạn đã có được một bộ mở bài kết bài phải nói là siêu chuẩn chỉnh luôn Được không nào? siêu đúng và siêu hay luôn của cái đề bài viết về Vũ Nương trong chuyện người con gái Nam Sương. Tương tự như vậy chúng ta có thể thay nếu như mà đề bài đưa ra một cái vấn đề khác ở trong chuyện người con gái Nam Sương ta cũng có thể dễ dàng viết được. Và kể cả đề bài về các tác phẩm khác thì khi ta nắm được bản chất và công thức rồi, ta cũng có thể dễ dàng làm được luôn. Ok chưa? Được không? Được không? Các bạn ơi, chúng mình hình dung ra chưa nào? <laughs> Nhá. Đó, Ok chưa? Chị ơi phần tổng kết lại vấn đề em làm ở đánh giá được không ạ? Em ơi, đánh giá là cái phần mà ta sẽ đi đánh giá chi tiết về mặt nội dung và nghệ thuật. Được không? Đánh giá là cái đoạn văn nằm trước kết bài. Trong phần kết bài em vẫn phải tổng kết lại. Chứ nếu như phần kết bài chúng ta chỉ chăm chăm đi mở rộng không ấy Thì nó sẽ không đảm bảo được yêu cầu tối thiểu của kết bài Đấy là tổng kết lại vấn đề Được không? Ok chưa nào? Nhá, như chị đã nói đấy, trong đáp án người ta chỉ yêu cầu là gì? Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề dưới các luận điểm và kết bài tổng kết lại vấn đề. Đấy là yêu cầu cơ bản nhất. Thì chị đang hướng dẫn các bạn để làm sao chúng ta đáp ứng được yêu cầu từ cơ bản cho đến nâng cao. Được không nào? Nhớ thế nên phần tổng kết vấn đề bắt buộc em vẫn phải nêu ở phần kết bài. Trên phần đánh giá là em đánh giá một cách chi tiết về mặt nội dung và nghệ thuật, mở rộng về mặt phong cách sáng tác này, tầm tư tưởng hay là giá trị nhân đạo, giá trị hiện thực của tác giả của tác phẩm. Tất tần tần những cái đó em viết hết ở trên đánh giá rồi. Thì xuống phần kết bài em chỉ tổng kết lại bằng một câu thôi. Được không? Nhá, ok chưa? Nó khác nhau đấy chứ nó không giống nhau đâu. Nên đừng bạn nào chúng mình gọi là Coi như phần đánh giá em tổng kết rồi thì bây giờ đến kết bài em chỉ mở rộng thôi. Như vậy là một cái lựa chọn nó khá là mạo hiểm đấy. Được không? Nhá, ok chưa? Và khi đó chúng mình bị mất điểm thì thì chúng mình đã biết được lý do rồi đấy. nhở <laughs> ok chưa nào? Đấy. Được chưa? Được chưa? Ừ, em chưa nhận được tài liệu hôm qua Thế thì em có thể nhắn tin về cho fanpage giúp chị được không? Nhắn tin về cho fanpage thì các anh chị ngày hôm nay sẽ gửi tài liệu bổ sung cho các em Được không nào? Ừ, ok chưa? Chị có dạy buổi tối nhá Và hiện tại chị không hay phát trực tiếp buổi tối bởi vì là sao? Bởi vì là chị bận dạy ở trong các khóa học rồi Đặc biệt là các khóa học, khóa học văn viết và khóa học kiến thức nền Hiện tại các bạn học 3 buổi một tuần cơ Ok chưa? Và đã học được một phần của chuyện người con gái Nam Sương rồi đấy Siêu đầy đủ và chi tiết được không nào? Thế thì chị nghĩ rằng là kết hợp với cả những phần phương pháp được học đầy đủ như thế này nữa Thì chúng ta sẽ không còn lo sợ gì đối với một bài thi môn đâu được không nào? Đó, những bạn đăng, đăng ký tham gia khóa học văn VIP thì có thể hoàn toàn yên tâm. Đến đây là các bạn đã hình dung ra được là sau khi chúng ta học kiến thức nền, chúng ta sẽ được học về phương pháp là như thế nào. Đây, đây chính là ví dụ cho các em. Được không? Ok chưa? Đây chính là ví dụ cho các em nhá. Ok chưa nào? Thế nên bạn nào mà vẫn còn lăn tăn, chúng ta có thể tham khảo và đăng ký ngay khóa học Văn VIP cùng với chị. Khi mà chúng mình còn nhận được ưu đãi là những bạn chăm chỉ vào học sớm cùng với chị như thế này, các em còn được giảm 100k học phí nữa nhá. Nên là nếu còn lăn tăn em có thể tham khảo. Tất cả những cái phần này sẽ đều được nói thật là kỹ lưỡng và chi tiết cùng với các bạn thực hành. Các em sẽ được viết bài chấm chữa khi tham gia khóa học. Được không? Để làm sao mà giúp cho các bạn chúng ta hiểu được bản chất Sau đó là rèn về mặt diễn đạt Thì đấy là cái mục tiêu đặt ra ở trong các khóa học Được không nào? Ok chưa? Rồi đó, thế thì tương tự với cả nội dung ngày hôm qua Thì với những cái hướng tổng kết khác Ví dụ như phong cách sáng tác này Ví dụ như nhận định này Hay là cảm xúc cá nhân Thì chị sẽ gửi cho các bạn thông qua tài liệu của buổi hôm nay Bây giờ chính là khoảng thời gian mà các bạn dành ra để chụp ảnh màn hình điểm danh nhận tài liệu nhá. Được không nào? Được không? Chúng ta sẽ có thời gian chúng ta chụp ảnh màn hình làm tương tự như buổi hôm qua. Làm tương tự như buổi hôm qua để chúng ta điểm danh nhận tài liệu buổi 2 Được không? Chiến dịch chỉ diễn ra trong 3 ngày thôi Chị rất mong là sẽ có những bạn giành được chọn bộ tài liệu của chiến dịch này Thông qua việc là chúng ta tham gia đầy đủ và điểm danh đầy đủ trong cả 3 ngày nhá Được không? Bước 1 chị nêu lại này Bước 1 là các bạn sẽ chụp ảnh màn hình của phần phát trực tiếp này chỉ được tính cái phần chụp ảnh đấy chỉ được tính khi mà các em đang tham gia thôi những bạn nào mà xem sau thì sẽ không hiện được số người xem đâu đó ok chưa nên bây giờ là lúc các bạn chụp ảnh màn hình lại nhá được không nào sau đó này đây đầu tiên là em chụp ảnh màn hình cái phần phát trực tiếp này Nhớ chưa? Để chị biết là em có học cùng với chị, có tham gia lắng nghe cùng với chị. Được không nào? Sau đó bước 2 chụp ảnh màn hình cái phần phát trực tiếp này, được không? Sau đó bước 2 là chúng ta sẽ đăng lên trang cá nhân. Tất nhiên là để ở chế độ công khai rồi, đúng không? Ok chưa? Để ở chế độ công khai nhá Bạn nào mà nick còn chưa đủ tuổi Chưa để được công khai thì để chế độ bạn bè giúp chị Được không? Ok chưa nào? Đăng cái ảnh này này, đăng cái ảnh màn hình này Đăng cái ảnh em chụp màn hình này Đăng lên trang cá nhân Cùng với cả dòng hashtag Đó là gì? Thứ nhất, thứ nhất đó chính là dậy sớm học văn. B2, tức nghĩa là buổi 2. Được không? Ok chưa? Và cái thứ hai, hashtag thứ hai đó chính là khóa học văn VIP. Học văn chị Hiền. Ok chưa? Nhá. Được không nào? Khóa học văn VIP, học văn chị Hiên trung học cơ sở. Đó, ok chưa? Đấy, thì các bạn sẽ làm cho chị hai cái bước này thì đến khi các em làm xong hai cái bước này thì đến bước thứ ba là sau khi chị đăng bài là điểm danh nhận tài liệu ở trong nhóm các bạn có thể bắt đầu gửi cái cái phần mà em chụp ảnh màn hình bài đăng này của em nhá được không nào em chụp ảnh màn hình bài đăng này của em để chị biết là em đã đăng lên gửi về cho fanpage cho chị nhá gửi về cho fanpage bởi vì là bây giờ nick của các chị đang bị hạn chế gửi tin nhắn được không em gửi về cho fanpage thì chị sẽ gửi tài liệu cho em Được không? Còn về chất lượng của tài liệu thì đó, nó sẽ tương tự như tài liệu của buổi 1 thì các em biết được như thế nào rồi đấy. Sẽ không tìm thấy ở đâu đâu, các em sẽ không thể nào tìm thấy cái tài liệu đó ở đâu đâu, bởi vì đó là tài liệu độc quyền. Được không nào? Ok chưa? Và chỉ dành cho những bạn dậy sớm mà học cùng với chị thôi. Và đó là được trích từ trong tài liệu của khóa học Văn VIP. Còn khóa học Văn VIP tài liệu sẽ đầy đủ, cụ thể và chi tiết hơn với nhiều những cái ví dụ và nhiều những cái hướng viết hơn. Được không? Cái điều đó thì các bạn cũng phải thông cảm cho chị thôi. Những bạn tham gia khóa học thì sẽ nhận được những điều tốt nhất mà. Được không nào? Đó, thế thì đây là cái phần mà chị mong muốn các bạn hiểu được bản chất của việc viết mở bài và kết bài được không? Và giúp các bạn viết bản chất à viết mở bài kết bài một cách đơn giản hơn, dễ dàng hơn thông qua các công thức. Ừ, được không nào? Ok chưa? Nhưng những công thức đó không phải là một sự bó buộc các bạn là nhất định em phải viết như vậy Và chúng ta cũng không nên học máy móc Mà chúng ta phải hiểu đấy là công thức được triển khai dựa trên bản chất đúng đắn Em không thể dựa trên việc em đã hiểu được bản chất rồi Ta tự viết những mở bài và kết bài của chúng ta Miễn sao là đảm bảo được cái yêu cầu thôi Đúng không? Ok chưa? Đấy, được chưa nào? Đúng rồi, chính xác Fanpage học văn chị Yên trong cơ sở lớp 6, 7, 8, 9 nhá Được không, được không? Được chưa nào? Các bạn đã hoàn thành được chưa? Các bạn đã chụp ảnh màn hình được chưa? <laughs> Đó nhá Thế thì các em ơi Buổi hôm nay chúng ta học về kết bài Các bạn cảm thấy như thế nào? Đã ổn hơn chưa? đã hoàn thiện được chưa? Mục tiêu đặt ra trong chiến dịch này là chúng ta sẽ làm gì? Học được cách viết mở bài và kết bài. Đấy là mục tiêu đầu tiên thì chúng ta đã hoàn thiện thông qua hai buổi rồi đấy. Buổi hôm qua và buổi hôm nay chị đã cùng với các bạn chúng mình đi tìm hiểu xem là thực ra mở bài và kết bài có tác dụng để làm gì vậy? Thế thì từ tác dụng như thế, từ cái yêu cầu như thế thì ta có thể viết ra làm sao? Đúng không? Ok chưa? Thứ hai là gì? Thứ hai là mục tiêu thứ hai của chiến dịch là cùng với các bạn luyện viết mở bài kết bài. Thế nên buổi ngày mai chị sẽ chữa một số những cái lỗi của các em khi chúng mình viết mở bài và kết bài nhá. Được không nào? Ngày mai chị sẽ tổng kết chiến dịch bằng cách là chữa những cái lỗi của các em khi viết mở bài và kết bài. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Thế nên buổi ngày mai là buổi cuối cùng của chiến dịch, hãy cố gắng tham gia nhé. Ừ, được không nào? Và tất tần tần những cái điều đó chị chỉ mong muốn là đem đến cho các bạn những cái trải nghiệm cụ thể nhất đối với những bạn mà chúng mình vẫn còn đang lăn tăn về nội dung hay là về cách học của khóa học Văn VIP cùng với chị thì đây chính là những cái phần ví dụ để các bạn có thể hình dung ra việc khi chúng mình tham gia khóa học ta sẽ được học cả về kiến thức nền và về phương pháp như thế nào. Về kiến thức nền thì chúng ta đã được học và trải nghiệm thông qua khóa học mùa hạ rồi đấy. Và sau khi học khóa học mùa hạ cũng đã có rất nhiều bạn tin tưởng hơn và đăng ký tham gia khóa học cùng với chị Thì đây, đây cũng là cái cơ hội để cho các bạn có thể đăng ký tham gia sớm Khi mà khóa học đã bắt đầu rồi Nếu chúng mình đăng ký muộn ý, thì sẽ phải chạy theo khá là mệt đấy Bởi vì chị dạy rất là chi tiết Nên là cái khối lượng kiến thức của mỗi buổi rất là nhiều đó, thế nên nếu bạn nào mà đăng ký vào sau chúng mình sẽ sẽ phải chạy và sẽ học sẽ phải học đuổi khá là mệt đấy, khá là vất vả. Thế nên vẫn còn vẫn còn thời gian cho các bạn. Nên nếu như muốn đăng ký thì nhắn tin ngay về cho chị nhá. Được không? Nếu như muốn đăng ký tham gia khóa học thì nhắn tin ngay về cho chị. Ok chưa? Được chưa nào? Các bạn đang bắt đầu làm bài tập tuần 1 rồi đấy. Với những cái yêu cầu và với những cái kiến thức chúng ta đã được học. Được không? Được không? Ok chưa? Thế nhá. Còn bây giờ thì các em có cần thêm thời gian để chúng mình thực hiện cái yêu cầu để nhận tài liệu không? Hôm qua là chị đếm ngược nhưng mà hôm nay chị nghĩ là đủ thời gian rồi đấy nhờ Chị nghĩ là đủ thời gian rồi đấy Chị cũng đã hướng dẫn cái bước này ở trong lúc mà nhiều bạn tham gia nhất Nên chắc là không còn bạn nào lăn tăn nữa đúng không? Ừ Ok chưa? <laughs> Tối chị phát trực tiếp ở trong lớp văn VIP rồi Nhá, được không nào? <laughs> em có thấy hiểu hơn, dễ hiểu rồi, rất là tốt Ok chị ơi em không gửi ảnh vào pet được không ạ à em không giữ không gửi ảnh vào pet được á tại sao lại không gửi được sao lại không gửi được nhở bởi vì là không phải là là các anh chị làm cho các bạn phải làm những cái thao tác phức tạp đâu nhưng mà bởi vì là những nick của các anh chị dùng để tương tác với các em ý Đều bị hạn chế gửi tin nhắn rồi Không gửi được đường link qua tin nhắn nữa luôn Thế nên là lại phải nhờ các bạn làm thêm một bước nữa là gửi cái ảnh chụp màn hình đó về cho fanpage Thì các anh chị mới có thể gửi được link cho các em được không nào? Đấy, thế nên các em cũng thông cảm nhá Ok chưa? Chứ không thì chị cũng muốn là gửi luôn cho các bạn Chứ làm gì những cái thao tác nó phức tạp như thế này Được không? Thế nhưng mà do điều kiện của Facebook Nên chúng ta đành phải tìm cách khác thôi Ok chưa? Thì khi mà gửi tin nhắn về fanpage thì em cố gắng tìm cái biểu tượng là có cái chỗ mà đính kèm thêm ý Và ta đính kèm thêm một bức ảnh thế là ok Được không? Cả trên máy tính và cả trên điện thoại đều gửi được mà Ok chưa nào? Rồi, các bạn vẫn gửi được đấy các bạn vẫn gửi được đấy chứ không phải là không đâu <laughs> Nhớ chưa, nhớ chưa? Ok chưa? Và đặc biệt là những bạn mà như chị đã nói đấy Là chúng ta dậy sớm học văn cùng với chị Thì các bạn còn nhận được ưu đãi được không? Nhận được ưu đãi khi chúng ta đăng ký khóa học là được giảm 100k về mặt học phí. Nhớ chưa nào? Rồi, còn bây giờ chị rất là cảm ơn các bạn. Một cái tinh thần học quá là nhiệt huyết và hăng say luôn, quá là quyết tâm và chăm chỉ luôn. Thì chị mong là buổi ngày mai chúng mình tiếp tục giữ vững được tinh thần này và em sẽ có thêm cái tinh thần này duy trì nó trong suốt cả năm học lớp 9 của chúng ta luôn nhá. Được không? Buổi ngày mai chúng mình sẽ gặp lại nhau với những cái phần chữa lỗi mà chị tin là gần như chưa có ai nói với các bạn đâu. Nên hãy cố gắng tham gia nhá. Ừ, bởi vì những phần phát trực tiếp này chị sẽ không giữ lại lâu đâu, chị sẽ chỉ giữ đến tám rưỡi ngày hôm nay thôi, sau đó chị sẽ xóa. tám rưỡi sáng nhé chứ không phải tám rưỡi tối đâu. Nên bạn nào mà vào sau ấy thì cũng chỉ có thể xem lại chứ mất cơ hội nhận tài liệu rồi. Được không nào? Ok chưa? Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày mai nhé. Bye bye!